我那嘛，嘎拉尼达，我啦卡奇呢，我那个西那大卡西，我那那阿拉尼达，我那个西嘛那蒂卡加嘛尼乌拉那蒂卡呢，我西嘛那大卡尼那阿拉尼乌恰啦尼，我啦那蒂卡西，我啦尼乌啦尼塔卡。 thánh thần bán phát hồng ấn cuối cùng cho toàn nhân loại trong lần sáu chót వాళ్ళకని తాకలని అలాని కచిన ఉన్నతి వాకసిన త కుషని తు కలక తు కచి ఉన్నతల పాలకుషి నకని తు కచి Bài Thánh Thơ hôm nay Bài thứ 26 Có tựa đề Kính Pháp Hóa Đài Pháp Hoa Kinh Đài của Phật của trời dành cho nhân loại từ muôn ngàn kiếp giác ngộ chúng sanh đi vào huyệt đạo đạo đó là gì là thoát sanh tử khỏi kiếp luân hồi nghiệp chướng tai ương vô lượng xoay chuyển khiến người đảo điên trả quả gây nghiệp cứ thế vòng quanh sinh ra tận thế giờ đây chẳng thế xoay chuyển đến kỳ cho người hết khổ và hội long hoa đó gọi kỳ ba đến lúc vãng hồi còn chút nữa thôi sẽ hết đọa đầy sẽ hết cảnh khổ hãy thôi tranh giành hãy thôi kiểm chắc tú tâm quay về để được ban ơn trong giai đoạn mới hỡi ôi con người xin đừng mãi miết trần gian cõi tạm một chút phù du trả quả suốt đời ai ơi tấm đức mới là cõi thật cho ta quay về gặp gỡ ông cha gặp gỡ mẹ hiền đó là cõi tiên mong mỏi đón chờ thánh thơ của ta đến đây tạm dừng